của chúng ta đã, đã trong từng phút trong từng giờ trôi qua là chúng ta luôn luôn uh, sống với cái thích và cái ghét thích là cái mà mình theo đuổi đam mê uh, tận hưởng kiếm tìm còn ghét à, là cái mà mình bất mãn các vị còn nghe không dạ con nghe dạ. Dạ. Ờ, ghét là cái gì mà mình bất mãn uh, mình trốn chạy à, thì cái đó gọi là ghét sợ à, sợ giận không ưa à, bất mãn thì nó đều nằm trong cái ghét à, còn cái gì mà mình đam mê thích thú kiếm tìm đầu tư xây dựng vùng sới thì cái đó gọi là cái mình thích ừ. mà tại sao đề, đề tài này tôi cho nó là quan trọng là bởi vì bởi vì thế này khi ta ghét một cái gì đó có nghĩa là ta kính đáo thích cái ngược lại và khi ta thích cái gì đó là ta kính đáo ghét cái ngược lại có một điều là cái trí tuệ và cái chánh niệm của mình nó không đủ để mình nhận ra điều đó thôi thí dụ như bây giờ tôi thích êm ấm thì nó cái thích đó nó gắn liền với một cái ghét ngược lại có nghĩa là tôi thích tôi tôi không tôi, tôi không có ưa tôi sợ à, tôi không có ưa tôi là sợ cái gì mà nó thô ráp nó lạnh lẽo nó không được à, êm không được ấm không? đó là cái cái cái cái, cái luật cái luật tự nhiên trong trời đất là như vậy nha để mình thích cái gì đó là mình sẽ ghét cái ngược lại và khi mình à, ghét cái gì đó mình sẽ thích cái ngược lại mà tại sao cái vấn đề này nó quan trọng rất là quan trọng là bởi vì tất cả chúng sanh trong đời này chia ra làm hai hạng tức là người lành và người bất thiện người lành là cái người có được gọi là tính tấn niệm định tuệ nhiều hơn là cái bất thiện người lành là người có thất thánh sản à, tức là có tính thí giới văn tàm uy trí ừ, đó là người lành khi người nói theo Atida đó là họ sống nhiều với cái hầm lâm á lâm tâm sở tịnh hảo hầm lâm tâm sở lành ấy thì cái người mà sống nhiều với cái pháp lành thì người đã được xem là người lành còn cái người bất thiện là cái người sống nhiều với 14 tâm sở bất thiện sống nhiều với những cái uh, khía cạnh tâm lý tiêu cực như là tham sân si ái mạng kiến nghi ganh tị bụng sỉnh à, ờ, toan tính vân vân nhỏ mọn à, thì cái đó gọi là người bất thiện ừ. mà vấn đề nó, nó nó nằm ở đâu trong cái bài giảng này ở cái người thiện hay là người bất thiện đều có cái chỗ thích và chỗ ghét hết trừ là thánh nhân ở đây mình không phải kể thánh nhân vào đây nha mình chỉ nói người phàm mình thôi thì cái người lành và cái người xấu đều có chỗ thích và chỗ ghét à, đều có chỗ thích và chỗ ghét bây giờ mình nói chuyện đầu tiên là cái tính tánh được định tuệ bây giờ mình nói người lành trước đi à, nói người lành trước người lành á, thì tôi vừa nói là cái người mà có uh, nhiều cái pháp lành à, gọi là người lành nhiều đây có nghĩa là thời gian trong ngày á thời gian mà sống thiện nhiều hơn là bất thiện thì nó được gọi là người lành không? thì trong đó người lành đó nó lại chia ra nhiều nhóm chứ không phải lành là một hạng giống nhau đâu nó có nhiều nhóm người lành mà đức tin nhiều tính tấn niệm định tuệ ờ, có người thì họ mạnh cái này họ yếu cái kia và dạ, có người trí nhiều mà đức tin kém có người tinh tấn nhiều mà niệm kém có người định nhiều ờ, mà trí tuệ kém thí dụ như vậy nha cho nên trong số người lành á là mình đã thấy là nó có sự khác biệt nhau rất là lớn Đấy. và mình thấy trong cái đám người mà nhiều đức tin á, mình đã thấy khác nhau rồi Đấy. mà tôi nói rất là nhiều lần đặt chân vào chùa cả hai người đều có cái lòng ờ, tin tưởng tam bảo ờ, mạnh mẽ rốt ráo hết Đấy. nhưng mà một người thì mình thấy là cứ là thích ờ, tụng niệm bái sám à, một người thì tôi thích chạy vào thư viện nghiên cứu kinh điển một người thì thích chạy lên cái phòng thiền xếp bằng nhắm mắt một người thì thích ờ, gọi là xuống bếp phục vụ ờ, lao chùi dọn dẹp nặng nhọc giờ gái dưới bếp có người thì thích tụ năm tụ ba nói dốc có có cái loại này nữa có cho nên là mình thấy đó là cũng đức tin đó chứ à, cũng đức tin mới đến chùa nhưng mà cái cái niềm tin cho mỗi người không có giống nhau à, và từ cái chỗ cái niềm tin không giống nhau cho nên cái điểm mà mình quan tâm nó cũng không có giống nhau này À, tôi nói rất là nhiều lần đó là phải có duyên lành mới gặp được chánh pháp nhưng mà khi gặp được Phật pháp rồi thì cũng một lần nữa cũng lại do duyên lành mà mình quan tâm cái gì thứ nhất là phải do duyên lành mình mới gặp được Phật pháp hay không thứ hai nó gặp Phật pháp rồi thì cũng do duyên lành ờ, của mình sao đó mà mình quan tâm cái gì mình quan tâm giáo lý hay là quan tâm hành trì quan tâm suy tư quan tâm công đức ờ, phúc làm việc để cầu gọi là phúc lộc ừ. tùy mình nha cho nên là tùy vào cái công đức cái túc duyên tu hành nhiều đời mà bây giờ có gặp Phật pháp hay không và gặp Phật pháp rồi mình quan tâm cái gì quan tâm bao nhiêu quan tâm kiểu nào và quan tâm bao lâu cái việc nghe xé cái xé nhỏ vấn đề đó mình thấy nó nó, nó, nó, nó, nó nhiều chuyện như vậy đó, nha ừ. gặp được Phật pháp rồi đó cũng không có giống nhau đâu anh quan tâm cái gì anh quan tâm kiểu nào và quan tâm bao lâu bao nhiêu tôi nhớ trong mấy bài giảng gần đây tôi có nói có người họ rất là thích pháp môn tứ niệm xứ nhưng mà họ thích đây không nghĩa là họ hành mà họ thích đây tức là họ thích cúng dường thiền sư hỗ trợ cho thiền viện thiền sinh hành giả chứ bản thân họ thì không họ thích rất là thích pháp thiền họ vô trong chùa họ nói là tu phật mà không có tu tứ niệm xứ đó là coi như vất đi à, họ dám mạnh miệng như vậy ừ. rồi có những vị vào chùa rồi họ chỉ thích phò mấy vị sư mà trang nghiêm y áo giới hạnh nghiêm túc đó thích vị đó thôi rồi ờ, còn cái chuyện mà ông siêu đó giỏi dở không quan trọng rồi có người họ đến chùa họ lại quan tâm à, đến những vị trụ trì nổi tiếng này có người họ quan tâm đến những vị sư có cái hạnh tu đặc biệt à, bần tăng khổ sải à, nâu sòng đạm bạc núi dưa dưa trên núi rừng quan sơn giả lãnh họ thích chứ còn họ không có thích mấy vị sư mà ừ, bóng loáng à, chỉnh chu y áo ngon lành ở chùa to phật lớn họ không thích nhưng mà có những người thích ngược lại họ thấy tu hành mà có vẻ rách rưới bẩn thỉu họ khoái họ có khoái những cái vị sư mà phải tiếng tâm phải nhìn phải lộng lẫy chói lòa đó. À, thì họ mới thích ừ. cho nên mình thấy rõ ràng chỉ riêng trong cái khoảng niềm tin thôi thì chúng ta cũng tùy cái căn cơ mà mình coi nặng cái gì và đầu bài giảng tôi có nói người thiện và người bất thiện đều có cái chỗ thích và chỗ không thích đó chính vì vậy cho nên chúng ta hãy cẩn thận hãy mình thích cái gì thì mình sẽ có một cái ghét ngược lại wow cái này rất là quan trọng nha à, ghét ngược lại cho nên đó là trong tăng di bộ kinh cái phần năm pháp ngày Maha Chun đó em ruột của ngài Sa Lợi Phất có một bài pháp rất là quan trọng để nói thế này cho đến bao giờ mà các tỷ kheo giảng sư đó hoan hỷ thương mến không chống đối các vị thiền sư và các vị thích tu tập thiền định hoan hỷ thương mến không chống đối các vị giảng sư à, nghĩa là pháp học và pháp hành không có chọi nhau thì cho đến khi ấy nhân thiên sẽ được ân triêm lợi lạc cái điều đại bất hạnh cho cho cho tứ chúng đó là một ngày nào đó mà mỗi bộ phận ở ờ, trong tứ chúng ờ, theo đuổi cái mình thích và chống bán cái mình ghét đây là cái đại họa cho tướng chúng à, đại họa cho tướng chúng bởi vì lúc đó cái, cái sức mạnh của phật giáo bị manh mún bị xé nhỏ ra bị xé nhỏ ra ừ. tôi đặc biệt tôi không nói tới chính trị nha tôi biết cái gì mà nói tôi chỉ uh, lấy riêng một trường hợp tí ti thôi đó trường hợp miếng điện mình thấy đó ngay cái mùa mà bão dịch covid đất nước đã vốn nghèo người dân cần được chăm sóc y tế thì ngay lúc này người ta phải phân tán cái sức mạnh ra để mà, mà đấm đá xung đột mâu thuẫn chống trái lẫn nhau các vị thấy không cho nên cái sức mạnh của miếng điện vốn dĩ đã hơi yếu hơi mong manh thì bây giờ là bị chia nhỏ ra cho nhiều cái chuyện không có đáng nhiều cái chuyện có hại cho đất nước cho dân tộc thôi mình thấy chưa một trong một cơ thể ừ, trong một cơ thể mà mình thấy có một cái cục bướu mà cơ thể phải nuôi à, à, cơ thể mình nó bị một cái chứng bệnh mà cái sinh lực của mình nó phải chia sớt qua bên đó một chút à, thì mình không thể nằm mạnh được tại sao mà mình bị bệnh là mình đi kém kẻ hả bệnh là phải yếu là như vậy được bởi vì cái cái sinh lực của mình bị chia ra một nuôi một đằng mà phải chống một chống phá một đằng mà bảo dưỡng một đằng à, cho nên nó là cơ thể nó yếu đi à. cho nên ờ, cái sức mạnh của tứ chúng là nằm ở cái chỗ là bao giờ từng cá nhân ừ, từng tập thể trong tứ chúng ừ. cứ hoa nghĩ trong điều thiện mà không có phân biệt ừ, không có thích không có không có đem cái tình cảm thích ghét của mình xen vào trong đó bởi vì nãy tôi có nói rồi tham phu mà hãy thích cái này thì sẽ ghét cái ngược lại à, cái là cái đại quả mà cái người tu đúng là sao ta tu đúng có nghĩa là thích tặng luật nhưng mà không có chống a thì đàm thích a thì đàm nhưng mà không có chống tặng kinh thích tặng kinh nhưng không có chống tặng luật mình thích học thì mình không có chống người hành mà mình thích hành không có chống người học thì cẩn thận cái đó bởi vì phàm mà hệ thích cái này coi chừng có, có ghét cái cái cái, cái ngược lại là đã làm là có ghét cái không phải cái mình thích cũng có thể ghét nữa nha ngược lại cái mình thích là mình ghét là đúng rồi đó nhưng mà đôi khi thường khi mình ghét luôn cả cái mà nó nằm ngoài cái list mà mình thích nằm ngoài cái cái cái cái bảng liệt kê mà những cái mình thích có thể ghét lên được cái đó là cái rất là quan trọng nha cho nên tại sao chúng ta coi kinh sách nghe băng giảng mà chúng ta vẫn cần đến thiền viện vẫn cần đến thiền sư là bởi vì ở ờ, cái môi trường của thiền viện ừ, cái bối cảnh thầy bạn ừ, thiền sư thiền sinh ở trong học viện ừ, gia trì những cái đạo lực cho mình đã đành rồi đúng nhưng mà thời nay chúng ta đâu còn gặp hiền thánh như ngày xưa nữa ờ, chúng ta cứ theo đuổi cái mình thích mà không biết cái mình cần cho nên theo cái tinh thần Phật pháp thì bắt buộc phải thử hết thử hết không có chống đối một cái đề mục nào hết một cái pháp môn nào hết bởi vì có thể cái đề mục cái pháp môn mà mình chống đó, có thể đó là cái hợp với mình đó. có thể đó không nó hợp với mình đó. mà mà đối với cái thiện với bất thiện thì mình còn có thể phân biệt ờ, cái gì ác thì mình tránh cái gì thiện thì mình theo nhưng mà trong cái giáo pháp này thì không có cái nào là bất thiện hết tất cả lời Phật đều là con đường giải thoát không? dầu đó là pháp học hay là pháp hành à, dầu thiền chỉ hay thiền quán ở trong Phật pháp đều là cái con đường tu hành hết thì mình không thể nào mà mình vì cái quan điểm cái nhận thức cá nhân à, mà mình gọi là phụng thờ yeah. phụng thờ cái quan điểm riêng tư của mình rồi mình chống đối những cái gì mà nó khác hoặc cái gì đó nằm ngoài cái thích của mình thì nó rất là kẹt nha yeah. cho nên hồi nãy tôi có nói tôi nói dâu người lành hay là người bất thiện à, thì cũng đều có cái thích và cái ghét nhưng mà nhớ cẩn thận bởi vì à, khi mình thích cái này là mình sẽ có cái ghét ngược lại và khi mình ghét cái gì mình sẽ thích cái ngược lại và trong uh, chú giải Puttha ờ, quan sát trong chú giải Apada đấy trong chú giải của Sutripata đều có nói rất rõ ba nguồn nói rất rõ là một cái vị bồ tát ờ, chánh đẳng giác đã được thọ ký thì có các cái khuynh hướng tâm lý như sau một là khuynh hướng ờ, vô tham tức là khuynh hướng buông bỏ dạ. vô tham ở đây không phải là không tham mà là buông bỏ nhớ nha cái khuynh hướng khuynh hướng tiếng bali gọi là achasya ờ, hai chữ gì một chữ h achasya thì cái khuynh hướng vô sân ở đây không phải là không có sân mà là khuynh hướng yêu thương muôn loài đó, mát mẻ đối với muôn loài khuynh hướng vô si vô si đây không phải là không có tâm si mà là phải là trí tuệ khuynh hướng trí tuệ trí tuệ là sao tôi nói rất là nhiều lần cái đặc điểm của bồ tát cái, cái chữ bồ tát từ cái tiếng phạn là bồ đế sắc tát bồ đế là trí tuệ sắc tá là, là ờ, hữu tình hay là chúng sinh hay là sinh linh hay là, sẽ là động vật sinh vật nói chung không thì bodhisattva đó có nghĩa là cái chúng sinh mà coi như là có trí tuệ hơn người mà trí tuệ đây không phải là kiến thức thế học thế trí biện thông không phải mà cái trí ở đây có nghĩa là trí trong nhân quả cái trí về tam tướng trí nhân quả là sao vì đó có đủ cái luận cứ luận chứng à, để hiểu được rằng là việc ác nó dẫn đến đau khổ và việc lành nó dẫn đến an lạc đó, đó là cái trí nhân quả cái thứ hai nữa là cái trí tâm tướng là vì nó có đủ cái trí để biết chắc rằng cái gì trên đời này hãy nó có rồi phải mất đi mọi thứ do duyên mà có mà có rồi phải mất đi à, gọi là trí tâm tướng à, thì có được hai cái trí này giàu chưa phải là rốt ráo còn là phàm nhưng mà có được hai trí này được gọi là bồ còn gọi là bộ thì được gọi là bồ tát ừ. thì cái vị bồ tát có cái đặc điểm đặc điểm đặc điểm của bồ tát là gì là trí tuệ không mặc dù tất cả hạnh lành hạnh nào ngày cũng phải tu tập hết mới thành phật được nhưng mà cái cái cái cái, cái, cái, cái mình giả định cái đạo nghiệp bồ tát đó là một ngôi nhà đó thì cái trí tuệ đó là cái nóc nhà À, cái chấp nhọn ấy. Ừ. thì cái đặc điểm bồ tát gồm có ba một là luôn luôn hướng tới cái tốt hơn chứ không có dậm chân tại chỗ đặc biệt chỗ đó không có dậm chân tại chỗ còn mình á, mình thích cái gì mình cắm đầu mình gục mặt cái trong đó à, bất kể tốt xấu à, mình thích là mình cắm đầu gục mặt vô trong đó bồ tát này không bồ tát giàu có đắc tới thiền định cao siêu phi tưởng phi phi tưởng bồ tát vẫn luôn luôn hướng tới cái tốt hơn bồ tát biết cái này còn sanh tử còn phàm phu mình à, chỉ cần có cái được cái cái, cái tiệm tập hóa không ờ, rồi vợ chồng có hai đứa con đi học ờ, đại học làm mừng lắm rồi rồi lâu lâu có người khá hơn chút biết bỏ tiệm tập quá đầu tư cái tiệm lớn hơn rồi lâu lâu hiếm thôi có người mở hãng xưởng nhà máy công ty rồi có lâu lâu có một người mới vươn cái tầm hoạt động ra khỏi cái địa phương mình mà ra cái, cái tỉnh thành khác ra cái khu vực khác miền khác ra cái đất nước khác à, từ từ à, hiếm lắm mà thường là chúng sanh thường là rất dễ hài lòng với cái thành quả trước mắt này của tác này không về cái đời sống tạo nghiệp tâm linh Bồ Tát luôn luôn hướng tới cái ừ, tốt hơn ừ, chứ không có dậm chân tại chỗ cho đến bao giờ thành Phật thì thôi đặc điểm Bồ Tát luôn hướng tới cái tốt hơn thứ hai Bồ Tát có khả năng buông bỏ mà, mà người bình thường không có ừ, người thường không có người thường có khả năng đó khả năng buông bỏ bởi vì khi mình mình luôn hướng tới cái tốt hơn thì bắt buộc phải có khả năng thứ hai đó là khả năng buông bỏ ừ à, chứ không có gọi là chỉ cầm chứ không có nắm không có siết không có ôm rồi à, ờ, còn, rồi cái đặc biệt thứ ba của bồ tát là không tự giam nhốt mình trong bất cứ một cái nhà ngục nào hết cái này rất là khó rất là khó Đấy, vì sao vì tất cả phạm phu của mình đều có cái khuynh hướng là tù nhân tự nguyện hết tin tôi đi nó có thật tôi nhấn mạnh nhắc nhắc lại và nhấn mạnh tất cả phạm phu đều có khuynh hướng tự nhốt tù có khuynh hướng làm tù nhân tự nguyện hết tù nhân là sao tức là mình tự mình giam nhốt trong cái mình ghét mình tự giam nhốt mình trong cái mình thích mà mình không biết ai nói thì mình chối mình nói tôi đâu có đâu tôi sống thoải mái lắm tôi sống thoải mái lắm tôi muốn làm thì tôi làm tôi tự do mà sai sai mình cả đời mình theo đuổi cái mình thích cả đời mình vật vả mình giặt xé mình khổ tâm với cái mình ghét mình cứ để cho nó nặng lòng nó ám ảnh mình à, à, thì cái đó là một cái hình thức ở tù mà mình không biết à, mình mình không biết bồ tát thì không bồ tát không có tự giam nhốt mình trong bất cứ một cái nhà ngục nào có nghĩa là sao không có tự giam nhốt mình trong cái thích và cũng không tự giam nhốt mình trong cái ghét có nghĩa là sao phạm phu mình tôi nói rất là nhiều lần chia làm năm hạng một là chỉ biết có cái thanh mình thôi không biết cái gì ngoài ra ví dụ như quý vị nhìn được con ờ, con ờ, mấy con động vật đó, à, con cá con tép con cua con rùa đó, không thì nó chỉ biết con mình nó thôi nó đi kiếm mang nó lo mình nó chứ không lo ai hết à, rồi có một loại hạn chúng sanh thứ hai là ngoài bản thân ra còn biết quan tâm những cái đối tượng chung quanh ví dụ như biết lo cha mẹ vợ chồng con cái đó là hạng thứ hai hạng thứ ba là có khả năng quan tâm và yêu thương chia sẻ được với những đối tượng không có ân oán gì với mình hết người dân kẻ lạ hoàn toàn mà mình vẫn có khả năng quan tâm và chia sẻ bao dung vì yêu thương cái hạn này bắt đầu mình thấy nó chua rồi đó cái hạng thứ nhất là chỉ biết có mình thôi hạng thứ hai là biết những cái hạng chung quanh mình có quan hệ mật thiết với mình hạng thứ ba là có khả năng quan tâm yêu thương và bao dung những người không ân oán gì với mình hết hoàn toàn là người dân nước lạ à. hạng thứ tư khó hơn nữa tức là có khả năng yêu thương bao dung được bạn của kẻ thù bạn của kẻ thù có nghĩa là là là là, là những cái, cái mối quan hệ mình gần gũi với cái người mình ghét mình có thể mình thương được mình bao dung mình ghét thằng tèo là ghét đúng thằng tèo thôi chứ còn ngoài thằng tèo ra là mình đều đối xử tốt được khách. đó, đó là hạng thứ tư nhưng mà tới hạng thứ năm thì không hạng thứ năm mà khó nhất là không có kẻ thù ai thù gì mình thì thù nhưng mà vị này hoàn toàn có khả năng yêu thương cái kẻ mà mới giết cha mình này yêu thương được cái kẻ mà đang rắp tâm hại mình tổng cộng là năm hại không thì bồ tát chính là hạng thứ năm ngài không có giam nhốt mình trong thành kiến ác cảm mâu thuẫn xung đột với ai trục mà ngay trong cái thương ngài cũng không có giam nhốt cái tình cảm của ngài trái tim của ngài trong một cái sự gò bó trong một đối tượng hạn chế giới hạn nào hết mà ngài thương từ cái người gần ngài nhất rồi qua tới láng giềng mẹ bè bạn chồng xóm bà con xa gần rồi người từ từ người thương luôn những cái người đồng hương những cái người cùng màu da rồi từ từ người thương đến tất cả chúng sinh vô sắc hữu sắc vô tưởng hữu tưởng phi tưởng phi phi tưởng ai cũng thường hết có một cái lòng tấm lòng hướng về tất cả chúng sanh như là mẹ đối với con vậy đó chính vì lẽ này kẻ có đại bi thì phải có cái đại dũng khi mà cái lòng đại bi đại từ mà nó nhiều quá thì con tự nhiên có cái đại dũng là tại sao là thương quá không còn biết sợ nữa giống như là gà mẹ mà vì bảo vệ con không sợ diều hâu à, hoặc tôi được nghe kể những bà mẹ trong thời chiến bơm đạn ngầm mầm mầm mầm vậy đó mà muốn lùa mấy con xuống hầm là phải đếm cho đủ sáu đứa phải đếm đủ sáu đứa rồi bà mới nhảy xuống hầm sao mà bà, bà đâu phải là thần tiên gì mà không sợ súng đạn nhưng mà vì quá thương con cho nên bà phải đếm một hai ba bốn năm sáu rồi sáu đứa xuống hầm hết rồi nha bà là người thứ bảy nhảy xuống đặc biệt đi chạy giặt cũng vậy lúc nào cũng là ngó sáu đứa đó nó năm đứa đó bốn đứa đó coi có đứa nào bị cái gì hay không à, lo con trước rồi mình sao mà dầu có bị trúng đạn lôi ruột thì cũng đẩy con về phía trước gửi gắm con cho những người cùng chạy với mình rồi mình mới gục xuống đó có chuyện đó chỉ có thật ở ờ, đây ai từng làm mẹ và đặc biệt là thời chiến thì hiểu cái điều tôi nói có hay không không đại dũng là chỗ đó khi có đại từ tự nhiên có đại dũng mà muốn có đại từ trước hết phải có đại trí đấy phải có đại trí thì từ có cái đại trí nó mới ra cái đại từ và hãy có đại từ nó ra cái đại dụng bi trí dụng à, nhớ nha ừ, bi trí dụng cho nên là cái đặc điểm của bồ tát làm cho đó còn cái, cái bồ tát không giam nhốt mình trong cái ghét và cũng không đóng khung trong cái thương à, cho nên cái thích và ghét đối với bồ tát không phải vấn đề còn mình thì sao mình bị liên tục giam nhốt bản thân trong cái thích và ghét chính vì vậy cho nên ngay cái lúc mà mình là người thiện á thì cái thiện mình cũng là cái thiện có giới hạn mà khi mà cái thiện của anh có giới hạn thì cái kết quả của nó là sao ta cũng là giới có giới hạn trong khi muốn thành một vị phật tổ là mình phải là một, bộ có một trái tim bồ tát gọi là không biên giới thì với một cái trái tim không biên giới trí tuệ không biên giới nhận thức không biên giới thì mới dẫn đến một cái thành tựu không giới hạn và trên đời này chỉ có cái phật quả vô thượng bồ đề của chánh đẳng chánh giác là không giới hạn là vì sao là vì ngài đã đi trên cái hành trình đó bằng một cái cái đầu không giới hạn bằng một trái tim không giới hạn và trên đôi bàn chân cũng không bị giới hạn còn mình thì sao cái chỗ mình đi cũng có giới hạn cái chỗ mình thương mình ghét cũng có giới hạn và cái khả năng suy tư của mình cũng có giới hạn mà khi cái, cái đạo nghiệp của mình được thực hiện trên một nền tảng của những giới hạn thì đừng có lấy làm lạ khi mà chúng ta viên thành đạo nghiệp thì cái đạo nghiệp của chúng ta cũng là cái đạo nghiệp có giới hạn đấy nhớ nha tôi quay lại những cái khuynh hướng tâm lý của Bồ Tát là gì đó là vô vô tham tức là khả năng buông bỏ vô sân là khả năng không bất mãn với bất cứ đối tượng người và vật vô si là luôn thường trực sống trong trí tuệ và không có mê lầm ừ. trí tuệ là sao là biết rõ về lý nhân quả biết rõ về bản chất tam tướng của thế giới rồi cái nữa là bồ tát có cái khuynh hướng ly dục khuynh hướng vô tham là alupat achasya vô sân là adu sát achasya và cái vô si là amo achasya và cái ly cái khuynh hướng thứ tư của bồ tát gọi là nekhamachasya có nghĩa là quân hướng ly dục quân hướng xuất ly có nghĩa là bồ tát khi đang sống trong cõi dục thì tìm cách bỏ lìa bỏ cái thế giới vật chất để chứng đạt thiền định khi chứng đạt thiền định rồi bồ tát cũng không có chìm sâu ở trong đó không có cắm đầu gục mặt ở trong đó coi đó coi cái thành thông coi cái mấy cái cơn đại định đó là số 1 không không là không uhm cho nên cái khả năng đó gọi là khả năng gọi là nekhama khả năng xuất ly ừ, luôn luôn ở trong tình trạng là sẵn sàng lìa bỏ mình đi cái thứ năm gọi là pawi quê các achasya cái này hơi khó cái là cái khả năng độc cư ừ. bồ tát trước khi trở thành chân đẳng giác gieo duyên với vô lượng chúng sanh gieo duyên là sao có nghĩa là bất cứ ngài ở đâu trong cái vai trò gì à, thì cũng đều hướng dẫn người ta làm lành lãnh dữ luôn luôn quan tâm đến đời sống của những người quanh mình ờ, tùy cái điều kiện của mỗi kiếp sống mà ngài quan tâm được bao nhiêu thí dụ có kiếp làm vua thì ngài quan tâm cả một quốc gia còn không đó là ngài chỉ là một ông trưởng thôn thôi hoặc là người gia trưởng trong một gia đình thôi thì ngài luôn luôn sống với đầy đủ cái trách nhiệm ừ, đó, ngài luôn luôn tuy nhiên tuy là gieo duyên với vô lượng thiên hạ nhưng trong đáy sâu tâm tưởng của bồ tát lúc nào cũng có mình nè và quý vị các gì đặc biệt như vậy đặc biệt như vậy đó như trong kinh nói uh, Bồ Tát uh, Ca Diếp có nghĩa là Đức Thế Tôn Ca Diếp Thế Tôn trước thật mình đó trước Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đi xuất gia với rất là nhiều người hàng ngàn người bỏ ngôi đi tu ta thấy ngày giờ đi theo chứ không phải đi một mình như Bồ Tát Tất Đạt mình đâu đi nhiều lắm nhưng mà ngài đi ngài ở gần họ có hai tuần lễ thôi thì thấy cái đám này cho nó nó, nó, nó, nó, nó, nó lụm sụp quá thì lụm sụp quá thì bỏ ngay trong đêm lúc mọi người đang yên giấc ngài lặng lẽ bồ tát ca diếp lặng lẽ bỏ đi vào một góc rừng ngồi riêng một mình và chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác vô thượng hà nội đa la tam biểu tam bồ đề thì khi chứng rồi đó thì quay trở lại ờ, độ cho cái đám mà mình mới bỏ đi đó cho chứng thánh hết sạch sành sạch đây nhưng mà cái đáy sâu tâm tưởng của một người cầu đạo vô tự giải thoát là có mình <laughs> có duyên mình gặp nhau tôi lo cho anh tôi không phải là người trách người thiếu trách nhiệm đúng nhưng mà trong đáy sâu tâm tưởng mình là một vị bồ tát lo là vì trách nhiệm thôi không lo là không được nhưng mà bất kỳ lúc nào mà có thể tách rời ra được thì chúng ta lập tức tách rời đó là đặc điểm tâm lý của một vị Bồ Tát nói riêng và của người cầu đạo giải thoát nói chung đấy gọi là nistarana à, cái đó gọi là bản quy quê cả achasya và cái thứ sáu đấy gọi là nistarana achasya tức là cái khuynh hướng tâm lý gọi là giải thoát uhm, giải thoát cái nekhamachasya có nghĩa là cái khả năng gọi là xuất ly khỏi cái mình đang có mặt này. còn cái nisarana là cái khuynh hướng là chấm dứt sinh tử ừ. cho nên là có nhiều người hiểu lầm hiểu lầm cái này rất là đáng tiếc và rất là đáng sợ rất là đáng ngại họ tưởng là, bồ tát là cái người gọi là mê thích sinh tử khoái trầm luân không phải vì làm nghiệp lớn đại nghiệp không ừ, thì bắt buộc phải đi lâu chứ trong kinh nói cách đây là nhiều a tăng kỳ thì Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni đã một lòng chán sợ sanh tử chán sợ quần chúng đám đông chán sợ cái ồn ào náo nhiệt nhưng mà ngài xét thấy ngài là người có khả năng bơi lội qua một dòng sông một mình trong tích tắc còn liệu những đứa nó không tự bơi được thì sao thế là ngài không có bơi qua sông một mình có nghĩa là ngài không có chứng quả thân tăng mà ngài cầu đạo vô thượng dưới chân phật nhiên đăng con mong với cái gọi là công đức mà nằm xuống sinh mà cho thế tôn và thánh chúng dẫm lên này nè đời sau con sẽ trở thành một thế tôn giống như ngài vậy không khác một tên tộc và đức thế tôn nhiên đang quan sát dùng cái anh ai cái tăng sẽ nhà nó cái vị lai trí nhìn về vô lượng kiếp tương lai thấy rõ rằng cái hạnh nguyện nguyện này của đạo sĩ Sumetha chắc chắn sẽ thành tựu Đấy, cho nên ngài mới thọ ký thọ ký này không phải là hà hơi tiếp sức rờ đầu rồi thêm điện không phải mà ngài chỉ xác nhận mà chư Phật thì không có nói hai lời cho nên khi ngài xác nhận là ngài tăng ngài, ngài chỉ là củng cố cái niềm tin của vị này à, cái, cái đạo tâm này, này thôi ngài nói rằng bốn tăng kỳ nữa bên kinh nam truyền là bốn và kinh bắc truyền thì ba bắc truyền nó ba tăng kỳ bên nam truyền là bốn bốn tăng kỳ nữa thì con sẽ trở thành một vị chánh đẳng chánh giác giống hệt như ta vậy giống hệt tụi ta vậy à, thì mình thấy lúc đó là ngày, ngày tuy là cầu đại mình thấy là ngày biết đoạn đường thì còn lại rất là xa xa lắm Đấy. nhưng không phải là do ngày đam mê sinh tử mà vì ngày biết rằng muốn thành tựu cái phật đạo thì phải ờ, quân tu hạnh lành công đức phước báo trong một thời gian dài như vậy thì ngày ráng ngày đi đi đi chi khi thành phật rồi giúp được cho vô số người vô số chúng sinh chỉ còn nếu mà nó có lòng chán sợ sanh tử thì ngày có từ năm nẫm rồi à, từ năm nẫm rồi lâu lắm rồi nha còn mình thì sao mình thì sẽ thấy đời mà nó có tiếng ngọt là le lưỡi liếm khi nào thấy nó đắng quá nó cay quá nó chua quá nó chát quá mới lật đật chạy về coi cái tiếng chuông chùa nằm ở đâu chạy về ôm chân tượng phật đòi tu không chứ còn mà hễ mà nó qua cơn rồi đó là cũng quay quả tất cả trở về cái phố đời để mà le lưỡi liếm lấy những giọt mật ừ. rất đổi phù du của đời sống Bồ Tát thì không Bồ Tát từ năm nẫm rằng đặc biệt cái mặt đó cái giọt mặt đó, đó là mặt ở trên cái lưỡi dao cái mặt đó, đó là có pha với thuốc độc ngài biết nhưng mà vì cái cái lòng đại bi nghĩ đến chúng sinh và cũng một phần à, là là cái lòng hướng cầu đến cái Phật trí vô thượng ngày hướng đến cái quả vị gọi là phật tổ đó cái gì cũng biết và ai mình cũng có thể thương được và có thể cưu mang vô lượng chúng sinh thế là nhà tiếp tục sanh tử trong một thời gian dài trước khi à, chứng thành phật đạo à, và gọi là viên tịch đi bàn này cho nên cái trong bài giảng này tôi đặc biệt tôi nói cái gì là tôi đề nghị bà con nghiêm túc và bình tĩnh đây nhìn lại cái thái độ thương và ghét của mình đây vì phạm phu mà mình dễ bị giam nhốt ở trong cái thương và cái ghét cái, cái nào cũng là nhà tù hết ờ, cái nào có người thì họ thấy cái ghét đó là nhà tù đúng còn cái mình thương sẽ gọi là tù rồi còn có người thì họ thắc mắc rồi đó cái đó mà tôi thích thì nó nhốt tôi đúng rồi nhưng mà cái tôi ghét là sao nó là nhà tù dạ thưa cái nào cũng tù hết các vị có từng giận ngay chưa giận đến mức mà ngủ không được giận đến mức mà cầm chén cơm mà ăn không nuốt không vô giận đến mức mà cả ngày cứ nghĩ người ta không mà muốn quên mà quên không được thì rõ ràng là mình đang bị giam nhốt vào trong cái, cái mình ghét đúng không còn mình đang phải ở cái chỗ mình thích mình đang phải làm cái việc mình không thích mình đang phải ăn cái thứ mình không thích mình ở vào cái hoàn cảnh mà mình không thích những cái đó nó ám ảnh mình nhất là những cuộc giam cầm trong hôn nhân ê chề lắm ê chề lắm bỏ ra không được do một cái ràng rịch nào đã bỏ được tôi chưa có gia đình nhưng mà năm nay tôi già rồi năm mấy rồi tôi hiểu rất rõ là tại sao có người tự sát tại sao nó có lý lắm chứ phải không thoát cũng được nó tìm ra lối thoát người ta chết vì cái mình thích mình thương thì dễ hiểu rồi nhưng mà người ta cũng chết có thể chết vì cái mình ghét muốn lìa bỏ một cái mối hôn nhân mà bỏ được thôi chết có những người họ chết vì gia đình ruột thịt nữa ba má thương đều đối xử với mình không có công bằng cũng chết được chết được giận bạn chết giận chồng giận vợ chết giận ông sếp ông sở chết bất mãn xã hội bất mãn chính phủ chết nhiều lắm nhiều nhiều lắm quý vị nhiều bị chết lắm nghe nó ừ. cũng là tù với còn gì nữa có nghĩa là mình thoát ra không được cái mà mình ghét không có thoát ra được cái mình bất bể đó là tù này mà khi mà mình thích cái gì cũng vậy khi mình thích trong cái gì đó mình đam mê trong cái gì đó nghĩa là đang bị nhốt vào trong đó có một điều là nếu mình mình hướng đến cái con đường giải thoát thì lại khác lúc đó mình thiết tha vượt ngục mình thiết tha quýt nợ thì lại khác quýt nợ nghiệp báo uh, vượt ngục sinh tử thì đó lại khác còn ngoài cái lý tưởng giải thoát ra bất cứ một cái đam mê nào mà nó còn quẩn quanh trong ba cõi sáu đường thì đó đều là nhà tù hết Đấy. và nhớ có những cái thích nó làm cho mình thăng hoa nó làm cho mình tiến bộ có những cái thương nó làm cho mình thăng hoa cho mình tiến bộ nhưng có những cái thương có những cái thích nó chỉ dìm sâu mình xuống sình vào đáy sâu của cuộc đời và bóng tối của nhân thể thôi Đấy. và có những cái ghét cũng vậy có những cái ghét mà nó làm cho mình thăng hoa làm cho mình tiến bộ nhưng có ừ. những cái ghét nó làm cho mình trở nên tệ hơn vì sao vì cái công thức rất là căn bản tôi đã nói rồi khi mà ta thích cái gì thì ta sẽ ghét cái ngược lại khi mà ta thích điều thiện thì ta sẽ ghét cái điều ác và khi ta ghét điều ác thì ta sẽ thích cái điều thiện khi mà ta thích bạn lành thì ta sẽ ghét cái bạn cái chữ ghét này tôi xài tạm thôi chứ, chứ, chứ, còn trong Phật pháp là chữ ghét thì kỳ lắm nha nhưng mà giờ tôi phải xài cái chữ gì, dễ hiểu nhất có nghĩa là khi mình hợp với người bạn lành đó, thì mình sẽ không tự nhiên mình mình không có quan nghĩ với người bạn xấu bạn xấu là những người bạn mà rủ rê bậy bạ hoặc làm gương cho mình cái chuyện không hay đó gọi là bạn xấu nha thì khi mà mình ờ, là thích cái gì thì mình sẽ ghét cái ngược lại và khi mà mình à, ghét cái gì mình sẽ thích cái ngược lại à, luôn luôn thích ấm thì ghét lạnh thích mát thì ghét nực thích mịn thì ghét nhám à, thích trắng thì ghét đen đó là, là, là, thích à, thơm thì ghét thối lại à, thích khô thì ghét ờ, ẩm ướt à, mà à, thích à, nước nôi thì, thì sợ cái nào cặp cõi à, đại khái như vậy nhớ nha ừ. luôn luôn mà luôn luôn ừ. thì chính cái cái mình thích nếu mà mình thích nhầm cái bất thiện thì là là mình sẽ thích cái mình mình sẽ ghét cái cái cái, cái thiện nào mà nó ngược lại ví dụ như tôi biết có trường hợp này à, có người khi mà họ, họ bụng xỉn quá đó đối với họ cái chuyện mà phải tốn tiền mà giúp đỡ người khác đó là cả một cái bi kịch à, là một sự khó chịu ghê lắm. nhưng có người họ hào sản đến mức mà lỡ dịp giúp ai đó họ về cứ rây rứt hoài tôi có gặp cả hai người này tôi gặp hết tôi gặp cả hai hạng người này cái hạng thứ nhất lỡ kẹt ai không có móc ra thì kỳ móc ra rồi nó về nó đau nó đau mấy ngày cứ cằn nhằn cứ giữ ra vào ra cứ nhớ hoài giống như mình cảm giác mình bị gạt vậy đấy tự nhiên mất số tiền thu không mà trong khi cái đó là cái tiền làm thất. Đấy. còn có người đó thì họ cứ lỡ dịp mà giúp đỡ ai đó họ về cứ rây rứt hoài bậy quá bậy quá bậy bà biết mượn đỡ cái bà kia đó tội nghiệp quá thầy dìm giúp được các bạn thấy chưa nó lạ như vậy đó ừ. cái khuynh hướng tâm lý mình như vậy hãy mình thích cái này mình thì mình sẽ ghét cái ngược lại mà mình ghét cái gì mình sẽ thích cái ngược lại ừ. à, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi mình quen sống cái đời sống có thế tục mình không thể chịu nổi cái đời sống của một người bạch y cư sĩ một người cư sĩ tám giới một người cư sĩ sống tứ niệm sống tứ niệm xứ một người cư sĩ chuyên tâm vào giáo lý nếu mình quen sống đời sống thế tục đó, mình thấy một cái người cư sĩ mà ăn mặc nâu sòng không có nhiều khi còn, còn cạo tóc luôn nữa đây không còn đẹp không còn diện nữa ờ, mình nhìn đời sống khó chịu lúc nữa trời sống ngu quá mặt mũi còn sáng sủa có tiền bạc còn sức khỏe còn tuổi trẻ mà tại sao mình ngu vậy Đấy. nhưng mà ngược lại những cái người nào mà họ thích cái đời sống tâm linh tinh thần họ thấy người ta có gia đình mà quay quần họ rung bắn và thậm chí họ khóc thét cái vị biết không cái chữ khóc thét ở đây tôi nói không hề cường điệu tí nào đó là sự thật sự thật như vậy à, khi mà mình đã thấm thiết được đời sống tâm linh tinh thần độc cư viễn ly rồi rồi mình nhìn cái cảnh mà người ta mà coi như một gia đình mà kiểu tam đại đồng đường tứ đại đồng đường có nghĩa là ba bốn thế hệ mà động chung tôi nói nó ngán mà nó lên nó khóc thét sợ lắm tôi có biết một vài cụ phật tử con nó rước về nhà thì cũng ráng đi mà tới mình thấy cháu nội cháu ngoại mình nó bò lõm lõm nó dành đồ chơi nó cóc rồi nó tới nó mét nó nhũng nhẽo nó đòi ăn nó buồn ngủ rồi còn mấy đứa lớn thì chơi game bắn chéo chéo chéo chéo còn đứa là dắt nhau vô phòng chơi hát karaoke ôi ra rồi với bếp thì nó chiên xào nấu nướng y xèo coi như là bà thăm xong xuôi là bà xin cao thối liền nhấn nút đi mất liền Ừ, chính bà kể con sợ vô cùng con mình thương cháu mình thương mà thấy ghê quá sư người chứ ghê quá sư người phải kể nhưng phải vượt ngục có tôi có nghe một tự nói họ kể mà cái hồi lúc họ kể tôi nghe mà họ còn kinh hoàng tới nét mặt nó trời ơi thấy ghê quá sư rồi mà nó lâu lâu nó nó rước má về cuối tuần mà cũng về cũng thấy cũng thấy tan qua bước ngoài cửa vô là cũng thấy đồ chơi đồ giày dép nó quăng tứ tung rồi ba bốn đứa cháu ngoại con thằng tư cháu ừ, ừ, con gái thằng tư con trai thằng ờ, năm rồi nó giành giật đồ chơi nó mét nó khóc nó nhũng nhẽo rồi, rồi, xuống bếp nó nấu nước rồi nó đùa giỡn rồi nó đây ờ, hát karaoke là chịu không nổi mà trong khi nó có nhiều người già họ lại sợ họ lại mê cái đó à họ lại thích rồi là ồn ào mà khi không có người có biết họ làm sao mở tivi cho nó ồn có cái đó có mở tivi cho nó ồn mở tivi cho nó ồn và có người thì nó hơi tâm linh chút buồn quá nó mở băng giảng kệ nam tông bắc tông các sĩ cao đài hòa hảo cơ đốc cái gì cũng mở thầy phước tiến thầy nhật từ và thượng trí quảng và thượng trí tịnh gì cứ mở tút tục tục cứ mở ra mở lòng lòng như đó rồi ngồi thì ờ, ngủ gục cũng được nó ở trong nhà nó phải ồn chịu mới được có nó có có cái người như vậy đây mà trong khi có người thì họ thấy ồn họ sợ quý vị đây cho nên tùy vào cái thích của mình mà mình sẽ có cái ghét ngược lại và tùy vào cái ghét của mình mà mình sẽ có cái thích ngược lại cái vấn đề là thích cái gì cho nên cho nên chúng ta có một câu nói rất là quan trọng này có nghĩa là con đường vào rừng chính là con đường ra rừng vấn đề là chúng ta quay mặt về hướng nào xoay lưng về đâu cái con đường vào rừng cũng chính là con đường ra rừng đó Đấy. nhưng mà nếu mà mình đưa cái lưng về phố mà quay cái mặt vô rừng có nghĩa là mình đang đi vào rừng Đấy. và cũng trên con đường ấy nếu mà ta đưa lưng về phía rừng sâu và đưa cái mặt về phố về bìa rừng có nghĩa là ta đang đi ra Đấy. cũng đời sống của sáu căn sáu trần thôi nhưng vấn đề ta quay mặt về hướng nào Đấy. và nên nhớ đạo Phật không kêu gọi chúng ta thích hay là ghét mà đạo Phật kêu gọi chúng ta nhìn chụp kỹ <laughs> đạo Phật Đức Phật ngày không có, có, có, có, có kêu mình thích không nghe mới kêu mình ghét cái gì hết mà ngày kia mình nhìn cho kỹ và cái chuyện nhìn kỹ này nè tiếng tiếng cái Pali ấy, động từ ấy, kêu là Vipassati còn cái cái cái danh từ kêu là Vipassana yeah cái động từ là Vipassati mà cái danh từ là Vipassana là nhìn cho kỹ rồi mình dịch nào là minh xác. là chiếu kiến là tuổi quán tùm lum ok khóa thì dịch không khóa thì dịch thôi ừ, dịch cho sáng chứ còn cái đó chữ dịch bình dân nhất à, dịch dịch cái kiểu ngôn từ của oro điên điển đấy. của bông súng đóng kho đó đấy. là nhìn cho kỹ đấy. nhìn cho kỹ vipassana cái động từ là vipassati ừ, danh từ vipassana là nhìn cho kỹ nhìn như kỹ là sao ta nó là sao thấy nó như vậy không thêm bớt không có tiêu tội mắm muối gì hết đó sàng thấy là gì là vì sao là vì tôi đã nói một ngàn triệu lần đó là chúng ta có hai cách để tiếp cận với sự thật ở đời một là chúng ta nhìn nó theo cái ý mình muốn mình nhận xét mình đánh giá mình quan sát được theo cái ý mình muốn và cái cách thứ hai đó, đó là mình quan sát nó như nó là nó sao thấy là như vậy không có can thiệp Đấy, không có mà nhất là có cái màn can thiệp sâu đấy trong nước có cái từ can thiệp sâu đấy dặm giá rồi tô hồng chuốt lục sơn vết cắn cái này gọt cái, cái đẻo cái nọ là tan qua cái thực tại thì đấy mà quý vipassana là anh cứ ngồi yên anh nhìn vô nó kỹ nó là sao thấy nó như vậy và khi anh anh nhìn nhìn kỹ đó thì sẽ nhận ra một sự thật rất là thú vị đó là nó không có đắng không có ngọt mà nó chỉ có xanh là diệt thôi và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần cái người họ hoàn toàn không biết Phật pháp thì họ chỉ theo đuổi có thích ghét buồn vui bốn cái đó thôi thích ghét buồn vui có được cái thích thì gọi là vui mà gặp cái ghét là buồn ha người không biết đạo chỉ biết có cái thích ghét buồn vui người biết đạo rồi thì làm lầm lãnh chữ để làm chi để trốn khổ tìm vui cái đứa đời đầu tiên nó cũng trốn khổ tìm vui nhưng mà bất kể thiện ác còn cái đứa biết Phật pháp sơ sơ thì nó trốn khổ tìm vui bằng cách là nó hành thiện lành ác nhưng mà tới cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái tầng thứ ba đó mới là cái tầng cao nhất có nghĩa là chỉ quan sát cái thiện ác buồn chỉ quan sát cái ăn uống sinh hoạt tắm rửa bình thường tắm răng rửa mặt súc miệng bình thường vẫn đi làm vẫn về nuôi cha nuôi mẹ nuôi vợ nuôi con bình thường vẫn làm chồng làm cha làm mẹ làm vợ bình thường nhưng luôn luôn trong tỉnh thức biết rõ biết rõ biết rõ mình đang làm gì mình đang vui đang buồn biết rõ mình đang thiện đang ác chỉ vậy thôi chỉ nhìn cho kỹ thôi kỹ thì lúc đến một cái mức độ mà gọi là rốt ráo nhất thì trong hành giả không còn cái phân biệt thiện ác còn vui mà vô thế nó sanh diệt thôi sanh diệt sanh diệt chớp tắt chớp tắt chớp tắt chớp tắt có một điều khi ta không còn bị vướng kẹt trong cái thiện ác buồn vui nữa thì lúc đó lại ta là đang sống thiện nhớ nha chỉ có chứng la hán mới hết thiện ác thôi còn hãy chưa chứng la hán thì hãy ta ờ, còn sống chánh niệm còn sống với tâm lành thì lúc tâm mình đang lành mặc dù lúc mình không còn đầu tư công đức nữa mình chỉ có quan sát thiện ác buồn vui thôi à, và, buồn vui là quả của thiện ác và thiện ác là nhân của buồn vui đó chỉ quan sát nhân và quả thôi chỉ thấy nó sanh diệt sanh diệt biết rõ cơn đau vừa biết mất biết rõ niềm vui vừa biết mất ngày xưa thì mình ghi nhận ta đang vui à niềm vui đang có mặt à ta đang giận à còn bây giờ khi mình niệm quan sát đến mức rốt ráo rồi đó thì không còn à đó nữa mà thấy là nó vừa mất à khi ta thấy nó thế là nó vừa mất có một điều là có một cái khác tương tự tiếp nối ờ, gắn liền theo sau đó làm cho ta tưởng rằng cái cơn giận của ta niềm vui của ta kéo dài 5 phút 15 phút nửa tiếng không phải nói nhiều cái ngắn ghép lại nhớ nha ừ, nhớ đó. Okay. cho nên trong bài giảng trưa nay tôi đặc biệt ờ, muốn cùng với các vị bước vào một góc cạnh khác của cái khái niệm thích và ghét không? mà nhìn từ một góc độ khác biết đâu có người đông room này sau cái bài giảng này các vị sẽ có dịp nhìn lại à, nhìn, nhìn lại cái đời sống tâm cảm của mình cái cảm xúc và cái ghét thương của mình đi tôi gọi chung là tâm cảm ừ. và nhớ là một câu khác đó là cái trình độ dẫn đến thái độ à, có học giáo lý có hành trì chúng ta sẽ vươn đến một cái tầm cao trình độ mới và ở một cái trình độ đó thì chúng ta sẽ có một thái độ khác được đời và thế giới chính là cái gì ta nhìn thấy à, thế giới này chính là những gì ta nhìn thấy có nghĩa là sao có nghĩa là thế giới muôn thở nó là vậy thôi nhưng nó là trắng là đen là buồn là vui là u ám hay là rực rỡ hoàn toàn là do cách nhìn của mình ừ. Phật không dạy mình thích cái gì Phật cũng kêu mình ghét cái gì mà Phật chỉ dạy mình coi kỹ nó là gì rồi liệu mà buông đi con chỉ vậy thôi nha yeah. ok chúc các vị một ngày vui dạ chúc con tri ân sư dạ. Dạ. Còn chào sư và hẹn gặp lại sư tuần sau dạ. Dạ, con chào sư rồi à, bài pháp thoại hôm nay thì à, sư vào sớm một chút xíu à, quý vị à, nhân và anh kiên cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình của sư tuần sau xin cảm ơn quý vị và chào quý vị xin tấm chào dạ dạ cảm ơn vui nha nay vui viết bài cho mình đó anh kiên <laughs> always dạ dạ <laughs> okay. cảm ơn vui rất nhiều cảm ơn vui dạ